Trái trái trái Oh yeah Baby baby Nào À con này vuốt bé Vuốt bé vuốt bé Mà mãi Sao con Đi không Hiền ha chú ha Tính là hiền á tại mình làm quen nó mình chưa đụng mình đụng nó từ từ mệt nghĩ mệt nên nè ta ta ta nước nước mà đưa nước không uống uống nước uống nước uống nước à nước nước này nước đi uống nước chứ không quậy sao không? khỏe không muốn bơi luôn rồi muốn bơi luôn rồi bự quá phải hiểu ý tụi nó đúng không phải hiểu đặc tính của tụi nó dụ nó mình quen nó Đào vậy Về lại đây chơi Lại đây